hiểu về nó chất dẻo là gì tính dẻo như thế nào đấy đúng không ạ phần khái niệm này trong phần khái niệm này thầy sẽ đặt ra hai tình huống cho các em để hiểu xem là chất dẻo là như thế nào nhé tình huống đầu tiên đó là chúng ta sẽ chuẩn bị những vật liệu bằng nhựa và tình huống thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái đồ dùng bằng kim loại đi ok đầu tiên nếu kem hơ nóng một số đồ dùng bằng nhựa có thể là như thước có thể như vỏ bút bi hàng ngày chúng ta đang bắt gặp có thể như là đồ dùng bằng nhựa ở trong đời sống em có thể nhìn thấy sau khi hơi nóng thì chúng ta có thể tác động ngoại lực vào chúng ta có thể uốn cong nó đi rồi để nguội thì nhận thấy rằng cái vật liệu đó nó vẫn giữ nguyên cái dạng uốn cong này đấy là vật liệu nhựa nhá cái loại vật liệu thứ hai đó là về một thanh kim loại Tất nhiên cái kim loại chúng ta xét nó là nó mỏng thôi. Nếu dày quá làm sao chúng ta đủ lực chúng ta uốn được. Các em hiểu vấn đề không ạ? À, nếu chúng ta thuần chuẩn bị một cái thanh kim loại chúng ta uốn cong nó thì sau đó chúng ta nhận thấy rằng là cái thanh kim loại này nó không tự thẳng ra được. Tức là nó không quay về trạng thái ban đầu được nữa. Các em hiểu chưa nào? Cả hai tình huống này nó đều giống nhau là không thể quay về trạng thái ban đầu. Và người ta gọi đó chính là tính dẻo tương giản trên nào ok qua hai tình huống này thì chúng ta sẽ đi vào kết luận của chất dẻo là gì nhá các em ok trước hết nói về tính dẻo tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng nhiệt à, với áp lực bên ngoài và nó vẫn giữ nguyên được cái sự biến dạng khi thôi tác dụng đó đây là thông tin đầu tiên là về tính dẻo và chất dẻo là gì chất dẻo là những vật liệu polymer có tính dẻo. Đấy là chất dẻo nhá. Được chưa nào? À, vậy thì bây giờ hỏi các em rằng là kim loại có phải là chất dẻo không nhỉ? À, kim loại có tính dẻo thôi nhưng kim loại không được gọi là chất dẻo. À, trong hữu cơ nhé, được chưa? Đây là những vật liệu hữu cơ thôi. Chất dẻo là những vật liệu polymer có tính dẻo. Tức là nó phải bắt nguồn từ polymer thì nó mới gọi là chất dẻo. Hiểu không các em? Phải nhắc lại nhé. kim loại không là chất dẻo nhưng nó có tính dẻo. Thế mới thú vị đúng không ạ? Thành phần cơ bản của chất dẻo nó sẽ là polymer. Ngoài polymer ra thì nó còn có các thành phần phụ khác. Sau đây chúng ta sẽ đi đến các thành phần phụ này. Các thành phần phụ tạo nên chất dẻo nó có thể là chất hóa dẻo, chất độn để tăng cái khối lượng của chất dẻo lên và chất màu hay là chất ổn định của chất dẻo. Đấy. Vậy là xong. Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm chất dẻo. À, nếu mà chúng ta